Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sốc, ăn đập hưởng án nhẹ được dùng làm tấm gương giáo dục, xã hội thời mặt Pháp Vào ngày 16 tháng 3 năm 2017 khi đó, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang tuyên xử Nguyễn Văn Khang sinh năm 1997 sống tại Phước Trung, xã Mông Thọ 7 năm tù về hành vi cướp tài sản Tài sản mà người thanh niên này ăn cướp là một con vịt bắt về để làm mồi nhậu ngày 30 tháng 9 năm 2022 mới đây trong phiên xử phúc thẩm của Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Tòa tuyên án ông Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế 3 năm tù, giảm 1 năm tù so với phiên sơ thẩm. Tội của ông Trương Quốc Cường là ký cho công ty Việt Nam Pharma nhập thuốc ung thư giả vào Việt Nam để phân phối ở các bệnh viện trong cả nước. Đây là hình ảnh bắt một con vịt của người khác về nhậu nhận án 7 năm tù. Không ít ý kiến cho rằng tội ông Trương Quốc Cường là rất nặng. Đây là hành động sát nhân. Tuy là gián tiếp nhưng chính chữ ký của ông đã tước bỏ quyền được sống của không biết bao nhiêu người bệnh ung thư. Nếu ở một nước tự do thì át hẳn tội này rất nặng và phải phạt rất nhiều năm tù. So sánh hai mức án giữa cậu thanh niên ăn trộm con vịt Nguyễn Văn Khang và quan chức Trương Quốc Cường để thấy rằng sự bất công đang đến mức nào ở đất nước này. Chỉ có ngành tư pháp do Đảng Cộng sản Việt Nam nhào nặn ra mới có thể tạo ra sự bất công đến như thế. Mức án bất công là bởi thân phận khác nhau. Cậu thanh niên Nguyễn Văn Khang là thường dân, còn ông Trung Quốc Cường là thứ trưởng, là quan chức cấp cao của Đảng. Chuyện quan càng to thì lĩnh án lại càng nhẹ. Nó thể hiện nhan nhản ở xã hội này Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là giới hạn cuối cùng. Mới đây, tại Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội, trong khi xét xử vụ án IC đã có một đề nghị khoan hồng đối với ông cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành với lý do hết sức phi lý. Luật sư của ông Thành đề nghị giảm án đặc biệt cho ông Thành để giáo dục con cháu không đi theo vết xe đổ. Ăn thật đậm nhưng lại được khoan hồng đặc biệt thì không thể nào làm gương cho giáo dục mà là khuyến khích để phạm tội khi thế hệ trẻ nhìn thấy cha chú của họ được nhà nước dơ cao đánh khẽ dù cho có tham ô thế nào đi chăng nữa, thì rõ ràng đấy là tín hiệu khuyến khích để họ đi theo con đường cũ của thế hệ trước đã đi, đó là phạm tội, tham nhũng và ăn cắp của công. Đây là hình ảnh ký cho nhập thuốc ung thư giả được nhận bản án 3 năm tù. Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đó là khẩu hiệu được Đảng Cộng sản dùng để nhồi sọ cho những người dân từ rất nhiều năm qua. Nhưng bản án 7 năm tù dành cho kẻ trộm một con vịt và 3 năm tù cho kẻ sát nhân hàng loạt, thì điều này nó chứng minh một xã hội này có công bằng hay không là câu hỏi. Việc dùng lý do làm tấm gương giáo dục để xin giảm án đặc biệt cho một quan ăn đậm thì đó có được gọi là văn minh nữa hay không? Nền giáo dục Việt Nam vốn đã nát nay lại càng nát hơn. Quan lại thì tham ô ngày một tinh vi và táo tợn hơn, thì đấy không phải là một tấm gương để giáo dục thế hệ trẻ ngày một tốt hơn, mà là tấm gương xấu cho thế hệ trẻ này. Từ 10 năm qua, lò của Nguyễn Phú Trọng vẫn miệt mài đốt mà không đốt thì lại càng tham nhũng nhiều, nhưng càng đốt thì nó dường như càng sinh sôi thêm. Cứ lớp sau thay thế lớp trước, rồi lớp sau cũng dẫm phải vết xe đổ của lớp trước đã dẫm qua, ông Trung Quốc Anh ở biệt thự tới 100 tỷ. Nếu không tham ô thì làm sao có tiền để mua được cơ ngơi như thế? Tâm lý của quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là cứ ăn những gì có thể ăn được và tìm mọi cách để che đậy. Tư tưởng như thế thì truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thì làm sao Đảng Cộng sản sạch cho được. Đây là hình ảnh dân nói rằng công lý là diễn viên hài quả không sai. Chế độ này sẽ không bao giờ tẩy xóa được tham ô, bởi cơ chế thì đầy lỗ hồng, luật pháp thì lỏng lẻo, quan chức thì đầy lòng tham. Trước đây quan chức ăn tiền tỷ đã thấy lớn, nay ăn trăm tỷ, ngàn tỷ không còn là chuyện hiếm nữa. Mà tàn nhẫn hơn là ăn thật đậm, ngay trong lúc đồng bào đang gặp đại họa. Nhờ Covid-19 mà Việt Á và nhóm chuyến bay giải cứu đã kiếm được 4.000 tỷ đồng. Quả thật, đất nước này đang trong thời mạt Pháp